À, chào mừng các bạn quay lại kênh Phan Thành TV thì hôm nay mình ờ, xếp lại hồ cá từ đầu luôn thì cá ngày trước của mình các bạn đã xem những clip trước cá mình rất là bự và hồ nó khá là bé nên là mình quyết định là mình cho đi cái đàn cá cũ của mình và mình ờ, sẽ mua lại cá mới cá nhỏ mình nuôi thì nó sẽ thích hợp với cái hồ này hơn chứ cái hồ này mà nuôi những con cá mà nặng tới một kg đến hai kg mà tới 9 con thì nó rất là chật chội nó rất là tội cho cá nên mình quyết định là đem về ngoài quê cho ông ngoại nuôi thì sau khi em về mình đánh hồ lại hết và mình setup lại từ đầu luôn thì các bạn thấy là sau khi setup nước nó trong như vậy rất là trong luôn thì uh, tiện đây mình sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm khi xếp hồ thì khi các bạn xếp hồ lần đầu tiên á các bạn thường khi nuôi cá mình khá là nóng vội mình bơm nước vô là mình muốn thả cá vô liền nhưng mà thực ra là cách đó là không không đúng tại vì cái nước mà bạn ừ, bơm từ thủy cục hay bơm từ giếng lên á cái nồng độ pH chưa chắc nó đã ổn định rồi nó có floor nữa nên các bạn phải chạy nước khoảng một tuần là chạy oxy này chạy lọc đầy đủ hết chạy một tuần cho mình đó thì à, thì nước nó đảm bảo đây mình sẽ để demo các bạn xem cái nước giếng của mình lúc vừa lấy lên đó. pH nó sẽ như thế nào nếu pH mà quá là cao á tức là pH mà độ axit cao á nói độ axit với lại độ bazơ đi đây nước nước giếng này đó, nếu độ axit cao á, thì cá nó sẽ bị đỏ mình các bạn à, nuôi và các bạn biết cá nó bị sốc nước thì cái mình nó sẽ à, nó sẽ bơi lừ đừ bơi lừ đừ xong rồi cái mình nó sẽ đỏ lên giống như bị tụ huyết vậy và nó sẽ chết sau à, sau một hai ngày đó nó tùy cái độ khỏe cá của bạn có khi nó chết ngay luôn á chết ngay sau mấy tiếng đồng hồ nó sẽ chết thì vậy nên là cái pH rất là quan trọng tức là bình thường á, pH ổn định rồi không sao đây mình sẽ thử cái chai này gọi là chai thử pH nè các bạn có thể dùng giấy quỳ hoặc là dùng viết thử pH cũng được nhưng mà mình thì ờ, mua chai nó khá là rẻ có mười mấy nghìn nè thì xài được khá là nhiều cứ dọn một giọt một là biết đó bạn thấy không nó đỏ như máu vậy á cái, cái này là axit uh, ờ, cao nè pH này chắc khoảng khoảng ba bốn thì cá vô là không cá nào sống nổi chết ngay á à, giờ mình sẽ thử nè sau một tuần chạy pH nó sẽ như thế nào nha mốc trực tiếp các bạn coi luôn thì cái nước này là mình bơm từ nước giếng lên thôi chứ không có gì hết đây mình sẽ nhỏ thử các bạn coi nha đó các bạn thấy không cái nước màu đo nó là màu xanh xanh giống như xanh tạo xanh lá cây vậy đó. thì cái màu này là ok nè pH khoảng 7 dao động từ 7 ờ, đến 8 á, thì nó sẽ có màu như thế này cái cái bảng đo pH thì mình bị mất rồi nhưng mà các bạn thấy cái màu như thế này là có thể thả được nè đó rồi thì nếu như mà cái vùng của các bạn á, giống như cái vùng của mình nó xài nước giếng pH nó thấp như vậy á, các bạn làm cách nào để tăng pH cho hồ thì ngoài việc các bạn chạy oxy một tuần này nó sẽ không tăng pH lên được đáng kể đâu nhưng mà nếu các bạn mua một cái bịch uh, san hô này khoảng 20 nghìn thôi 20 nghìn là khoảng một ký san hô á nó có túi lưới này bạn vệ sinh rất là dễ khi nào muốn vệ sinh thì nhắc nó lên thôi để vệ sinh nó thì cái túi này nó sẽ làm cho nước tăng pH một cách tự nhiên đó nhưng mà nó sẽ cần thời gian chứ nếu các bạn muốn thả liền đó thì phải dùng cách khác còn nếu mình do mình dư giờ tức là thời gian mình nhiều mình có thể cho nó chạy một đến hai tuần nước cũng được thì mình dùng cái cách này dùng cái đá san hô này còn nếu các bạn mà muốn thả liền đó các bạn có thể sử dụng cái chai này này cái chai này là chai tăng pH này. nó tăng pH này cá khỏe nước trong này tại vì ngoài cái tăng pH này nó còn bổ sung thêm à, để mình xem thành phần thành phần nó có thêm cái vi khuẩn nữa này, à, ờ, bacillus uh, tuplis này gì đó cái vi khuẩn này á, là nó sẽ tăng vi sinh này cái vi sinh này nó sẽ kết hợp với cái đá này nó sẽ xử lý nước cho bạn làm nước trong hơn thì cái này á, là liều dùng của nó là các bạn à, cách dùng á, là các bạn à, sử trực tiếp vào nước luôn và các bạn sẽ bơm là đây lần trước mình nhớ nó có cách bơm này xịt 25 lần cho 100 lít nước bể nhà mình 300 lít nước là các bạn phải xịt 75 lần trong lượng khá heo á thì cái này à, mình mua lâu mình để ở đây thôi chứ mình cũng ít xài nó mình xài con san hô này thấy lên tự nhiên hơn này pH nó sẽ lên ổn định hơn thì à, nước pH như vậy thì các bạn có thể thả cá được đó hai tiếng mình sẽ mua cá về mình ờ, mình thả nó vô hồ này mình nuôi lại à, giờ mua cá về rồi các bạn đây mình sẽ thả thử do là nước mới set đắp nên chỉ thử một con thôi đây con coi mình mới mua nè à, thì đầu tiên là các bạn cho vô cho nó quen nhiệt độ nước trước để khoảng 15 phút nó quen với cái nhiệt độ nước của mình trước sau đó mình mới mở bật này ra cho nó quen từ từ với lại nước ở đây mua thêm hai con cá khá là mẫu vĩnh dễ thương à, để xem con này có nuôi cùng con cá của mình được không con này là con pin phong nó nó bự lên nó bự bằng nắm tay á còn đây là mấy con sơ sinh thôi mua hai màu thì không chắc là có nuôi chung được nuôi thử thôi đó giờ để đây 15 phút ra mình sẽ mở mở bịch ra cho tụi nó làm quen nước đó, à, rồi rồi sau 15 phút mình ờ, để cho nó quen nhiệt độ nước thì mình mở cái nó mở miệng bịch ra để nước nó tràn vô đó, thì từ từ nước này với nước nước cũ của cá với nước trong bể của mình sẽ hòa lại nhau và cá nó sẽ đỡ bị sốc hơn đó, từ từ nó sẽ quen mình nó mở hai bịch rồi đó. thì cứ để đây khi nào cá nó thích thì nó bơi ra thôi chứ mình cũng không cần ép nó dạ. đó. Đó. clip mình đến đây thôi à, cảm ơn các bạn nhé các bạn thích video mình thì nhớ like subscribe kênh của mình hy vọng là mấy em cá này sẽ sống được đó, dạ, thank you các bạn